thì à, đây là từ đây mà chúng ta đi thẳng ra phía trước mặt đó, là chợ chỉ khoảng à, sáu bảy chục mét thôi nha đó và cái vị trí này đi thẳng ra nhà thờ Phước Vĩnh là khoảng tầm à, ba bốn chục mét là tới nhà thờ Phước Vĩnh nha đây là cái con đường mà trung tâm của huyện Phú Giáo luôn khu vực mà buôn bán rất là sầm uất luôn thì trước khi vào chi tiết của miếng đất em rất mong quý vị và các bạn khi xem video thì à, cũng à, xem thật kỹ để nắm rõ chi tiết về cái miếng đất và khi xem thì quý vị cũng à, ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ rồi bây giờ xin mời quý vị xem xung quanh nè Đó, đây là cái con đường độc lập nè xung quanh họ buôn bán rất là nhiều à, vị trí này mà chúng ta đi ra trung tâm hành chính của huyện chỉ khoảng tầm 4-500 mét thôi nha đó, từ đây lên một tí xíu quẹo phải là chúng ta sẽ ra trung tâm hành chính của huyện luôn và vị trí này chúng ta đi ra đường đường DT741 á, thì khoảng tầm à, hơn 200 mét nha quý vị và cách chợ 6-70 mét chợ Phú Giáo một vị trí rất đẹp để kinh doanh chợ là phía trước mặt luôn á sáu bảy chục mét là chúng ta đến chợ rồi và đây là cái vị trí mà cái à, lô đất em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn lô đất có bề ngang là 6 mét và chiều dài vào bên trong là 55 mét nha quý vị 55 mét và có 100 mét thổ cư 100 mét thổ cư một miếng đất à, rất đẹp và vuông vức luôn đất thì cao ráo và ranh giới thì rõ ràng hết rồi Để nằm giữa hai cái nhà này ngang 6 mét chiều dài vào bên trong là 55 mét thì uh, báo cho quý vị và các bạn luôn về cái miếng đất này á, thì uh, sổ là sổ đỏ sổ đỏ chính chủ quý vị hoàn toàn yên tâm về sổ sách giấy tờ nha thì ờ, trong vòng bán kính mà khoảng 500m là đầy đủ luôn về trường học rồi ờ, trung tâm hành chính huyện Đó, trường học cấp 1 cấp 2 cấp 3 rồi chợ thì rất là gần luôn vị trí này mà kinh doanh thì rất là tuyệt vời và xin báo luôn cho quý vị và các bạn giá của cái miếng đất này á, là 900 triệu một mét ngang nha quý vị 900 triệu một mét ngang có nghĩa là 5 tỷ tư cho cái miếng đất này ừ, có thương lượng một chút đỉnh cho quý vị có nhu cầu thực sự thì có thương lượng một chút đỉnh nha quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại à, 0888 334 108 và cũng nhân cái video này thì cũng xin à, báo luôn cho quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu bán đất ở địa bàn huyện Phú Giáo hoặc là trong tỉnh Bình Dương thì à, có đất chính chủ cần bán thì có thể liên hệ em để em sẽ quay và bán cho hỗ trợ quay và bán cho quý vị nha và số điện thoại quý vị liên hệ cũng em cũng để ở phần mô tả miếng đất này thì à, đẹp rồi vị trí rõ ràng em đứng ngoài quay cho quý vị xem thôi thì từ đây mà chúng ta lên à, thành phố Hồ Chí Minh á, thì khoảng tầm hơn à, hơn 60 cây nha quý vị hơn 60 cây và từ đây mà chúng ta xuống thành phố mới Bình Dương thì cũng chỉ tầm hơn 30 cây số thôi đi ra đường DT71 á, thì chúng ta quẹo trái á, là sẽ ra lên Đồng Xoài Đồng Phú, Đồng Xoài cũng rất gần hơn 20 km là sẽ tới một vị trí rất đẹp cho quý vị nào có nhu cầu kinh doanh rồi một lần nữa à, xin à, giới thiệu cho quý vị một miếng đất thuận tiện cho kinh doanh có bề ngang là 6 mét và chiều dài là 55 m nằm trên đường Nguyễn đường độc lập thuộc à, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giá là 900 triệu một mét ngang có thương lượng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.